bên này thì sẽ là ờ, model của máy và bên này là thông tin của nhà nhập khẩu nhà phân phối Đấy, sau đó sẽ tôi sẽ tiến hành à, bóc máy cho các bạn cùng xem đó thì ờ, đi kèm ờ, theo máy gồm có phiếu bảo hành ờ, của nhà sản xuất này phiếu bảo hành Maruzama à, ờ, quyển sách uh, hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số kỹ thuật của máy quyển uh, bằng tiếng Anh đây là cái uh, tấm chắn bảo vệ đây túi dụng cụ này túi dụng cụ gồm có ốc vít và phụ kiện tháo mở máy đây là cái à, quai đeo này quai đeo kèm theo còn đây là cái lưỡi cắt kèm theo máy lưỡi thì à, Maruzama này ờ, đường kính là 30 305 mm và sản xuất ở Nhật Bản made in Japan đấy rất là dày nặng còn đây là cái phần à, động cơ của máy đây máy động cơ Maruzama BC27HT đây BC27HT máy thì có uh, sử dụng uh, động cơ EE260 công suất 0,75 uh, kW tương đương với một ngựa đây ở bên này là cái mã số số khung của máy này đấy các bạn à, để ý à, ở trong phía đầu bò của nó này thì có cũng có biểu tượng à, của chữ M này của hàng Maruzama này đấy và các thông số ghi rất là được in chìm bên trong còn ở máy đây là cái bộ lọc gió đây sử dụng chế One Pro máy ờ, sử dụng ờ, khởi động bằng giật nổ và bơm nhiên liệu thì đây sử dụng ờ, màng bơm màng da bơm ở đây có cái núm ở đây Đấy, cân nặng của máy thì đầu máy thì trần nặng hai cân rưỡi thôi còn cả máy cả cần thì nó là 6 cân đấy rất là gọn nhẹ mà hàng của Nhật Bản đây, nhìn rất là đẹp rất là chất lượng đây là cái phần ờ, buri của máy này đấy Maruzama PC27HT sau đây ờ, tôi sẽ tiến hành ờ, mở cần máy cho quý các bạn cùng xem đây là ờ, cần đi theo máy đây ở cái cần máy thì cũng có cái quyển ờ, sách ờ, của máy cắt cỏ Maruzama đây đây là cái tay cầm đây cái tay cầm của nó rất là xịn này các con này nhìn thấy này ga của nó ở đây cái này là ga nhanh ga chậm ở đây đấy đây là cái phần à, dây ga cũng như là dây điện của máy đây là cái phần à, tay cầm bên à, trái nữa còn đây là cái cần của máy này máy sử dụng ống cần 26 đây là đầu bò này, nhìn rất là nhỏ nhẹ đấy đầu bò Nhật Bản ở trên ờ, đầu bò thì có ký hiệu chữ M của hãng Maruzama này đấy, cần rất là gọn nhẹ đấy, đây là phần ờ, côn của nó đấy là cái bắt côn của nó đây là cái chỗ này thì ờ, sẽ để ờ, móc cái ờ, quai đeo quai đeo lưng móc vào đây và hai cái tay cầm thì chúng ta sẽ lắp vào đây đây ở chỗ cần này thì cũng có cái mã vạch này BC27HT ở đây đấy hàng Nhật Bản chính hãng